đây là tiếng của Sammy Ôi trời trời trời, trời. bà Sammy bà khóc cái gì mà nghe hay ghê quá vậy Tôi đang dùng trong chấm tre tôi bay vòng vòng tôi kiếm kim cương mà tôi nghe giọng bà khóc rồi à, tôi biết có chuyện rồi bạn ơi không, không được rồi Bây giờ mình sẽ bay bay tới nhà của Sammy để coi Sammy khóc vì cái chuyện gì nha Trời cái gì mà khóc um sùm vậy trời bay xuống bay xuống Ê, có phong cận đây Tại sao Sam lại khóc hả Sammy Sam đâu ừ không biết đi tại sao sam khóc tại sao sam buồn tại sao nước mắt sam lại rơi nhiều đến như vậy ai ai ăn hiếp gì sam ai gọi là đánh sam hay là ai gọi là lấy đồ ăn của sam nói đi không phải qua bên đó không xử rồi đó cho sam biết trời bình tĩnh thôi trời ông nghĩ sao tôi giữ như bà chằn này ai mà dám bắt nạt tôi đúng không ai mà dám trời người đó à. dám bắt nạt tôi tôi, tôi dùng lên mỏ cái là người ta sưng cái mỏ luôn nghĩ sao vậy ôi à, trời ơi ừ, à, tính ra sammy cũng nói đúng mấy bạn ơi sammy giữ như bà chằn vậy ai mà ăn hiếp được sam tính ra sam không không dạ ăn hiếp người ta thôi chứ Ây nói tôi giữ bà chằn à tôi à. hiền à, chết à ờ à, à, rồi rồi rồi sam hiền sam hiền được chưa thôi ờ, rồi bây giờ thôi ờ, đến đến đến đến thương thương thương nè thương nè bây giờ sam nói cho phong biết đi tại sao sam khóc Vậy là có chuyện gì hả Tại vì tôi chán Trong làng không có ai đi chơi tôi hết ờ. Simmy cây con chưa về làng Tôi ở nhà mình tôi buồn Buồn như con chuồng chuồng Chán như con chán Tôi có định tôi khóc cho đỡ buồn Trời ơi mấy bạn ơi Tính ra ở trong làng hello Team Buổi tối bây giờ là 3 giờ tối rồi Làm gì còn ai ở ở ở, ở trong làng nữa Mà đi chơi chung với bà mà, mà bà bà bà khóc vô lý dễ sợ luôn á Bà đi chơi giờ nào bà không đi chơi 3 giờ sáng bà bà bà đòi người ta vô vô trong game người ta chơi chung bà tào lao trời ơi tôi không cần biết tôi ở nhà mình là tôi buồn rồi đó tôi buồn là tôi sẽ già nhanh tôi không muốn già sớm là tôi phải luôn vui vẻ hiểu không Ủa đó trời ơi vậy luôn hả vậy luôn ừ. hả À mà khoan đã bạn ơi quên mất mình sẽ nói cho bạn biết nha Hiện tại bây giờ Phong đang quay video là lúc 3 giờ sáng á bạn Là tại vì á là Phong muốn đi kiếm một ít kim cương Cho nên là 3 giờ sáng Phong vào trong game Phong đi kiếm kim cương Mà tự nhiên nghe được giọng Sam khóc giật hết cả mình luôn Trời ơi trời Hả? Bây giờ là 3 giờ sáng mà tiên bà bà khóc lóc vậy làm tôi sợ ma muốn chết luôn rồi à. Thôi được rồi bây giờ tôi nói nghe nè đừng buồn nữa à, Bà không nhớ là ở trong làng của chúng ta hiện tại đã có bạn Doraemon sao Bây giờ á đừng có buồn nha Qua bên nhà tôi đi tôi sẽ kêu Doraemon lấy cái món bụi bói nữa cho tôi với bà đi chơi được chưa ờ ha tôi quên ờ, ờ chơi món của bối nào mà tạo ra ngàn kim cương thì tôi vui liền à được không được không à, ơi bạn ờ, thấy ờ, không ấy? bạn thấy không trời ơi con người tham lam gì đâu á bình thường á tiền lương của mình về lấy hết tiền lương của mình xong bây giờ còn đòi kiếm thêm gọi là ngàn kim cương nó tham lam cái người nó tham lam quá bạn cái gì cái gì vậy tôi đâu đâu đâu tôi đâu có nói gì đâu nói chỉ là tôi thích kim cương tôi chứ không phải là tham lam hiểu không ờ à, à, rồi rồi rồi sam thích kim cương thôi rồi ok được rồi thôi rồi bây giờ sam đi theo tôi bọn mình qua bên nhà kiếm doraemon đi rồi một tí nữa tôi nhờ doraemon kiếm ra một cái món đồ chơi gì đó thật là xịn sò của thế kỷ 22 có gì tôi với sam gọi là đi chơi chung với nhau à chẳng hạn như là, là cái gì ta à à, máy cắm trại nè hay là gọi là máy à, đi bãi biển hoặc là gọi là máy à, gì ta máy lên mặt trăng chẳng hạn đó mấy cái xịn xịn gì á bọn mình tha hồ đi chơi luôn được không sao Ồ, được, được, được Ok Nghe chán rồi đó nha Rồi, rồi, lên đây, lên đây Rồi, để tôi kiếm Doraemon cho coi nè Doraemon ơi Ủa, rồi Doraemon đâu rồi trời À, chắc Doraemon ngủ rồi, để chưa nhạc Doraemon Không có luôn Ủa gì kỳ vậy? Vậy Doraemon đi toilet đúng không? Ủa, không có luôn Sao toilet không có vậy? Doraemon ơi Đâu Doraemon Ôi, Trời Doraemon ờ, không ở trong này Tự nhiên kiếm con người ta với cái bồng cầu này sao vậy Chắc là Doraemon đi đâu rồi hết á À thấy Tôi biết rồi Doraemon hiện tại đang ở trên phòng của tôi Đúng rồi đúng rồi mình lên trên phòng đi Hi Doraemon ơi ờ. Ủa, Ủa gì kỳ vậy ta Sao tiên đi đâu mất tiêu rồi ừ. Trời ơi chết Mình quên mất các bạn ơi Rõ ràng là hồi sáng nay Doraemon bảo với mình là Doraemon có việc bận Cho nên là phải quay trở về thế kỷ 22 rồi Không có ở nhà Tôi chết rồi vậy kiếm cái gì cho bà Ủa? Sam chơi đây Trời ơi Ôi nhờ sao mà không kiếm gì tôi chơi tôi khóc tiếng trong nghe nè Hầu hầu hầu Trời ơi Thôi trời Khóc hoài khóc hoài trời con má đứa khóc bài Người ta khóc là người ta vỗ không khóc ơi giỡn giỡn cái này tôi đánh yêu mà tôi đánh yêu mà trời ơi ôi trời ơi yêu rồi quá đâu ê da xin lỗi xin lỗi xin lỗi đừng có lo hồi sáng nay Doraemon bảo với tôi á là Doraemon á sợ rằng á là tôi ở nhà một mình á sẽ buồn với lại á là sẽ gọi là gặp nguy hiểm cho nên Doraemon đã quyết định để là cái túi thần kỳ ở đây rồi. Ồ, à cái này tôi biết nè, trong phim người ta bảo đây là túi gọi là túi phụ đúng Còn rồi hai đúng không Doraemon có đến tận hai cái túi lận cho nên đây là túi phụ của Doraemon á. thôi được rồi bây giờ để để tôi ừ. kiếm coi có cái món bủ bói này đó xịn xịn tôi Sam đi chơi ha được không ừ ừ, ừ, ừ, ừ, rồi nhất trí nhất trí ok ok tôi tôi kiếm thôi coi ok lục cái túi nè à, để coi coi có đồ gì xịn không ta có đồ gì xịn không ta tên tên tên tên ủa rồi cái này là cái gì đây ủa Sam cái này là gì ạ à? gì vậy tự nhiên ông hỏi tôi ông mắc bà bối ra ông hỏi tôi chia cái này tôi nhìn là tôi chịu luôn á cái gì ờ, đó ủa tính ra nha là tôi là tôi coi chuyện tranh doraemon tôi thấy là doraemon có nhiều bộ bối hay lắm luôn á nhưng mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy cái món bộ bối nào mà nhìn như thế này luôn á ủa cái này là gì vậy ừ. trong lạ ta ở đây nè nó có một cái cây nè ừ cái này hình như là cái cây nè đó ở trong này thì hình như là một ngôi nhà ui đúng rồi ở trong đây là một ngôi nhà nè còn xung quanh ủa sao sao nhìn nó giống cái nhà tù quá sam nhìn nó y hệt cái nhà à, tù luôn á tôi biết rồi đây là ngôi nhà tí hon nè nhìn nó bé xíu xìu xíu như nè ồ ngôi nhà tí hon hả nghe cũng hấp dẫn á ôi nhưng mà cái này mình dùng sao ủa dùng bằng cách nào sao để tôi để tôi thử coi thường thường á mấy cái đèn người ta phải leo nóc nhà đó là chui vô được cái sao á mà không biết tôi chui vừa ông ta để tôi thử cho tôi thử trời ơi sao mà được bọn mình gọi là người khổng lồ thế này à, cái nhà bé tí hon làm sao mình chui vô được gì trời ơi mình cứ chui vô là nó vô được bây giờ tôi thử nha hay đâu trời ơi tào lao á làm gì có chuyện đó Ê. Ê. gì vậy <gasps> sam sammy ôi trời mấy bạn ơi Sammy biến mất tiêu rồi trời, oh, trời. no. Nhưng mà khoan Có khi nào cái này là một món bụ bối gì đó nguy hiểm không ta Trời ơi chết rồi Mình mình mình tự nhiên không Mình lấy bụ bối của Doraemon dùng làm cái gì Mình đâu có biết mấy cái này là cái gì đâu Tiện lấy ra oh, Sammy ơi Sammy Sao Sammy im lặng rồi ah, No Sammy ơi Yên tâm đi Tôi sẽ cứu bà Sammy Sam Ai ai à trời Ui xảy ra khỏi đây Dây Có gì vậy Sam Ê, Sammy Ủa Sammy về Sam Ây da ủa ủa ủa sam ơi sam ơi bà bà có sao không vậy à, trời tôi lo cho bà muốn chết luôn á trời ơi tôi mắc kẹt vô đây phong ơi đây là cái chỗ nào cái ghê luôn à nó nó có xì bám tôi chỗ này hoài hả ôi sao ơi về tôi đoán đúng rồi chắc chắn cái này chính là nhà tù tí hon rồi sam ơi nhìn nè xung quanh chúng ta nó đã bị bọc kính lại bằng gọi là gương nè với lại là có cái, cái laser trời ơi chỉ có nhà tù thì mới có laser thôi bạn ơi cái này chắc chắn là nhà tù rồi ông bắt ông dẫn tôi chỗ nào vui vui chỗ này hơi vui đó phòng vui quá luôn ông nào ờ, ờ, ờ, trời ơi cái gì tôi vậy để, để tôi xíu tôi phải lụm lại cái túi thần kỳ của Doraemon đã mất cái túi thần kỳ này là xong luôn á bọn mình không thoát ra ngoài được đâu ôi chết rồi sam ơi cái nhà tù này từ từ để tôi thử coi dạ ấy à, Thôi cái kính này nó cứng lắm sao ơi Mình đập bóng được ờ. à, Chết tôi rồi Chờ sao Trời tôi không chịu đâu Tự nhiên tôi muốn trò chơi vui vui Tự nhiên bây giờ nhốt tôi nhà tù là sao vậy Có vui đâu Có ai mà vui vui vô nhà tù đây bà mà hấp tấp hấp tấp tôi đã nói rồi cái món bủ bói này mình không biết dùng á thì thôi đi bà còn nhảy lên trên làm gì cho bà bị chui trong đây luôn thế tôi phải vô tôi cứu bà nè ơi bây giờ sao ơi ta trời ơi sam ơi giờ làm cách nào đây vậy, vậy thôi được rồi ừ. bây giờ tôi còn tôi nghĩ rằng chỉ còn một cách thôi đó chính là tôi với sam phải cùng nhau vượt qua cái nhà tù này thì mới thoát ra ngoài được hiểu không Wow, à, ờ, tôi biết tôi biết rồi hình như là cái chỗ này làm bắt mình phải thoát khỏi chỗ này sao ấy Thôi, bây giờ như thế này đi tôi thấy cái màn laser này cũng dễ nè tôi nhường sang đi trước á ủa vô duyên vậy rồi tự nhiên dễ, cho tôi dễ ông chết đây tôi nhìn thấy cũng dễ, trời ơi dễ vẽ qua nè trời ơi tôi nhìn thấy tôi biết cách qua để tôi trời cái gì chứ mấy này dễ ẹt đây đầu tiên chỉ qua đây nè à! hai là nằm xuống hả à, cái này tôi nghĩ nó không dễ sao ơi chỗ này cái laser khó đúng khó luôn á đây để tôi cho trời ơi gà giờ thôi phải chạy ra đúng chỗ chứ đây đâu đâu đâu nè. thử coi ui cái laser này. này nó chớp tắt chớp tắt là sao nãy nó biến mất rồi bây giờ mình đứng vô cái nó xuất hiện Ây à. trời ơi cái ông này người Trời ta ơi. là mình phải bò xuống mình bò xuống nữa mình ship xuống mình bò mình đi qua rồi đó hiểu không à! đi qua nè đi qua nè bày đặt bày đặt nè tôi nói rồi cái bẫy này vô cùng nguy hiểm luôn không qua được đâu ui đúng rồi quên mất tại sao chúng ta có túi thần kỳ của Doraemon đây chúng ta là không sử dụng ha mình quên mình quên các bạn ơi được rồi được rồi để tôi xem coi ừ à có cách đây nè cái laser này á nó chỉ chiếu bên ở bên dưới đất thôi còn ở phía trên nó không có laser cho nên chúng ta sẽ sử dụng trong chống che để để mình bay qua hiểu không sam ừ ha trời ơi hay nha hay nha à, thấy tôi thông minh chưa thông minh chưa được rồi để tôi tôi lấy trong chống che ra nha ok lấy trong chống che nè tên tên tên tên trong chống che <laughs> ok yeah, bạn yeah. ơi mấy bạn nhìn thấy trên đầu mình có gì không cái này là trong chống tre á bạn ơi bây giờ mình sẽ bay lên cho bạn xem nè Huy đó nó xem tròn tròn nè ghê chưa à, bay lên nè sam ơi Huy. wow trời ơi nó xoay tròn <laughs> tròn luôn mẹ quá là dễ luôn bây giờ chúng ta có thể gọi là bay ra ngoài một cách đơn giản các bạn ơi ok bay ra ngoài sam ơi Huy. dễ dễ ui trời ơi một phát ăn luôn á phong ơi ui mình bay cao mình bay cao hơn được là sao mình qua đây luôn mình qua đây luôn Ây à ui gì vậy ui ai à ui không được trời nó chặn rồi nè khôn dữ ha ui nó có một bức tường à, nó có một bức tường này tàn tàn hình ở, ở trước mặt mình sam ơi ờ, oh my god à, cái bức tường này mình không đi qua được đâu trời ơi chết rồi thôi không không xong rồi mình mình không mình chỉ có thể vượt qua được cái màn một bằng trong chấm tre thôi sam ơi thôi mình đáp xuống đáp xuống đáp xuống ơi chết rồi bạn ơi phía trên này là nguyên một cái bức tường tàn hình luôn nó không cho chúng ta bay qua được trời tưởng là cái nhà tù này đơn giản lắm hóa ra nó nguy hiểm ghê luôn á bạn bây giờ phải làm cái tàu để qua bên này được đây ủa, ủa rồi cái này hmm ủa có cái rương nè để xem coi <gasps> một cái, cái cúp u uh, hiểu rồi trời bây giờ ơi, chúng trời. ta sẽ sử dụng cái cúp này để đào đi qua kia để tôi đào cho hai người hai người mà cho một cái cúp gì chơi chơi kỳ vậy trời yên tâm đi có tôi là con trai tôi sẽ đào được mà yên tâm <laughs> trời mệt quá để tôi đào phụ cho trời đưa đây đưa tôi cái đào bông đào che tôi đào dưới cho đây tôi ok nè nè đào đi đào đi ok trời ơi ông trai rồi dễ không tôi nhảy nè Thôi lâu dạ. quá bà nội bà <laughs> ra thôi hôm nào đi tôi mệt quá Tôi đào nữa chân tôi thở chết à ờ, Mệt quá Đừng lắm vô nè Ui ơi Tôi quên tôi quên Tôi không quên được luôn cái con người Trời ơi giật cục Bây giờ á bạn ơi cái cây cúp này không thể nào có thể giúp cho chúng ta có thể vượt qua được cái bức tường này đâu Cái cúp này yếu xìu à ừ. Dùng đi cho rồi Ê, Bây giờ làm cách nào để qua bên đây được đây trời ờ, Có cách nào Tôi biết rồi tôi biết rồi tôi biết rồi Bây giờ ông lấy thiết đầu công ông đập vào cái, cái, cái tường này được mà Ông này dùng thiết đầu công á Bà bị không hả Bà bị không hả Cái bức tường bằng bằng bằng bằng bằng vải hay là bằng cỏ Tôi còn đập cái đầu tôi vô được Cái này là bằng hát điện thạch tôi đập với tôi u đầu tôi, xỉu bà nội Nó đập vô đập cái vô nhà thằng điên luôn phải không Trời ơi Cái gì đây Gì vậy ủa sao ơi ở bên này nó có một cái lỗ nè trời à. ơi cái gì một vậy? cái lỗ ui sao ơi vậy tôi biết rồi bây giờ bọn mình phải chui vô cái lỗ này chui qua đi sam trời ơi cái đầu tôi còn vui hôm qua không nghĩ sao tôi chui được vậy cái này là người tí hồn ai không bà biết không hả chứ sao cái đầu của bà còn chui không qua được cái lỗ này nữa bà nghĩ sao bà chui mới được bà nội hả? tôi có cách trời túi thần kỳ Doraemon ở đây mà bà không biết gì hết trơn á ơi đây để tôi để tôi kiếm tôi kiếm cho vụ ừ, bói tiếp theo là gì đây ta đèn pin thu nhỏ tên tên tên Trời Ôi. ơi Tam tôi thông minh chưa <laughs> Trời ơi đúng là phong cận bốn mắt thông minh dễ sợ chưa Quá là thông minh luôn Tôi á tôi hơi bị thông minh luôn á Chứ tôi đâu có nướp như là Nobita ở trong gọi là hoạt hình đâu đúng không Nè bây giờ nè Tôi sẽ dùng cái đèn pin thu nhỏ này Tôi thu nhỏ Sam lại đó Sam sẽ chui qua bên cái lỗ này nha Rồi, Rồi bây giờ tôi đứng đây sẵn lông thu nhỏ tôi cái tôi chui vô liền à, lọt cái hố luôn nè thở đây thở đây Ra ngoài xa xa nè để phong thu nhỏ cho nó mới nó mới dễ hơn Rồi đứng im đó nha Đây để phong để phong Ok Đây chuẩn bị nha một hai ba chiếu nè wow rồi ok bé tí hon luôn rồi hay quá hay quá mập chưa mập ngừng chết luôn á chưa ai mập chưa ai mập hả chỗ chỗ ui tôi đánh tôi đi li li li rồi hay quá ta sammy chui trong rồi nhưng mà tôi vẫn quýnh ta được nha đây trời ơi trời vô duyên ui ê chui chui chui vừa luôn này phong ơi ok ok à. được rồi để để để tôi bây giờ mình sẽ tự chiếu đèn pin về này về vô trong người mình nha các bạn nha ok chiếu nè hey rồi ok bạn ơi mình đã thu nhỏ lại rồi đây <laughs> ok bây giờ thì chúng ta có thể dễ dàng chui trong cái lỗ này ui trời ơi, chui được nè quá đơn giản luôn Ê cảm giác mình như giống kiểu mấy con chuột á Phong ơi mấy con chuột hay ăn cắp đồ ăn y chang luôn á ừ, Ờ đúng ừ. rồi cảm giác như là chúng ta đang là những con chuột Chúng ta đang chui trong cái hang vậy Sam Qua đây qua đây Chít chít chít chít chít chít Qua đây qua đây Đó Sao mà quýnh tôi Không ừ, ừ. tôi đang cốc lay thành chuột phải không Chít chít chít chít vậy không thành chuột Đồ nữa qua đây qua đây qua đây nhanh lên nhanh lên nhanh lên Ui trời ơi Qua à, được rồi Quá là được Ủa giờ sao nữa Ủa ai biết cái gì đây? Trời ơi Cái này là nguyên một dòng sông lava luôn á Bây giờ mà rơi xuống chỗ này cái là thành heo quay nướng luôn á Sam ơi ờ, Ủa chứ sao trời ghê quá tôi mà đứng trong đây tôi sình cả một nướng luôn á ghê quá à Ôi, từ từ trước tiên là tôi phải phóng to người của tôi với, với, với lại Sammy lên đã ok phóng to nè hey! Ôi, Sam ơi bây giờ bọn mình đã phóng to trở lại rồi nè nhưng mà cái hồ lava này nó vẫn to quá bọn mình không thể nào mà nhảy qua bên kia được mà bơi qua tất nhiên là bơi không được rồi bơi cái là cháy mông luôn á trời giờ sao đây hả à? nhưng giờ hỏi tôi ông là ông là phong cận thông minh mà ông phải suy nghĩ cách chứ tôi thì tôi ngồi tôi đợi chứ sao giờ tôi biết à... làm gì à, đâu à đúng rồi sử dụng chống chống tre trời cái hồ này mình có thể bay qua được mà quên quên mà đâu cần bơi qua đâu ok được rồi mình sẽ dùng chống chống tre nha các bạn nha được rồi sammy hãy xem tôi đây tôi sẽ bay bên đó hey bay lên nè được không dạ? đơn giản tưởng gì hóa ra cái này đơn giản dễ ẹc à hey ủa gì kì vậy hey hey ủa à, sammy gì vậy ông làm gì vậy ô ô trời ơi Sam ơi ở chỗ này cũng có một bức tường tàn hình Trời ơi chết rồi oh, no. à, Thôi xong Ủa, rồi Sam ơi sao chỗ này chỗ này nó có một bức tường tàn hình nó không cho mình gọi là bay qua được sam ơi chết rồi bây giờ phải làm sao đây ơi chết rồi bây giờ phải làm sao đây không bay qua được mà cũng không thể nào bơi qua được luôn chẳng lẽ bây giờ thôi còn cách này thôi tôi sẽ chọi sammy xuống dưới đó xong tôi bước qua ông bị khùng hả nghĩ sao vậy tôi ông dù ông có chọi tôi nữa không bước qua đâu sao ngát dữ vậy Ôi, ừ. tôi tôi giỡn tôi giỡn hết à, bây giờ tôi chỉ tôi có cách rồi bây giờ ờ, tôi ông ông cổng của tôi đi xong đi qua đi à, hợp lý nhất luôn ê cách của bà hay quá ha tôi cổng bà cái đầu bà cái là tôi bị tôi bị cháy bà còn sống mà khôn quá ha để tôi kiếm chứ sao vậy tôi sẽ sử dụng bủ bói tiếp theo để tôi xem tôi còn móng bủ bói nào khác không còn gì không tôi lục tù của cho ok quá trời đồ nè bum chiu. <laughs> ui sam ơi nhìn tôi nè trời ơi tôi nè như con nhìn như cái lò xo mà là lò, lò, lò xo xe đạp á phải không ôi trời ơi tưng đó nhìn chơi chơi chơi chơi hay chưa hay chưa rồi vậy là bây giờ á tôi biết hẳn con này tôi có thể bơi bên được bên bên, bên lava nè coi tôi nè hey ui ui tôi không sao hết sam ơi ghê ghê ghê ghê Ê, tôi đang bơi quá bà bà, thấy tôi bơi không bà thấy tôi bơi không trời lấy bay trời ơi như gọi là vận động viên bay lội xuất sắc vậy cố lên phong ơi ok ok Ý à. Hey, tôi đang chuẩn bị qua tới nơi rồi yên tâm tôi qua được mà Ôi. rồi ok tôi qua được rồi nè hay quá phong ơi ủa còn hay tôi sao vậy tôi mắc nhạt đây luôn hả, hả? thì sao? Uh, bây giờ sam kiếm cái bánh quy hình hình cái con lava nè sam ăn đi nhanh lên nhanh lên rồi ok ok ui thấy không nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm à, trời ơi ngon dễ sợ luôn à sam ơi bà biết thành công gì vậy gì vậy ủa con vậy, ủa là sao ủa sao con này sao con như vậy hột hột à, cái con gì cái con vậy trời hột, ơi sam ơi bà biết thành con heo con heo địa ngục rồi không à, chịu đâu con gì con gì con con gì xinh đẹp con biết thành con lợn vậy tôi ghét con lợn hột hột trời ơi con heo nhìn con heo nhìn nhìn dễ thương mà thôi không sao đâu không thôi bây giờ sammy à một bây giờ sammy bơi qua hai là sammy bị à, ở trong cái nhà tù này vĩnh viễn luôn Trời chọn đi không tôi không chịu tôi muốn ra khỏi đây mà tôi không muốn không muốn biến thành heo chợ mấy thằng phái sẽ cười tôi mất oh no thì bây giờ <laughs> bơi qua bên đây nhanh đi là tôi biến chơi bình thường cho nhanh lên được không được không vợ nhanh nha ờ khọt <laughs> khọt khọt khọt khọt trời ơi tôi không nói tiếng người mà nói tiếng nghèo luôn phong ơi khọt khọt ôi ôi ê em mà biết hình con này tắm mát ở phòng ơi lava như nước vậy mát dễ sợ luôn con trời ơi nhanh lên sao ơi nhanh lên trời ơi trễ quá nè ờ. chậm quá nè nhanh lên này này này thôi rồi ok, được rồi đó Giờ bà bà đứng im đi, trong vòng 5 giây là bà sẽ biết là bình thường đó một Rồi hai ờ, Ủa gì vậy Tính ra tôi mới đánh số 2 hay mà Kỳ vậy Trời ơi ai biết đâu Tự nhiên ăn số 2 tự biến luôn Ui thích dễ sợ Mày rồi được rồi Đeo đôi thì ghê quá à Vậy thì Ui. bây giờ á Chúng ta đã vượt qua được màn tiếp theo rồi Để coi màn tiếp theo là gì đây Ủa Trời sao lại là cái bức tường bằng thạch điện thạch vậy ơi, Tôi thích cái này đâu, cái này chán chết rồi Làm sao qua ờ, đây Tôi cá chắc là ở trên này nó sẽ có tiếp tục là một cái bức tường tàn hình nữa là nó không đơn giản cho chúng ta đi qua vậy được đâu thôi tôi xem coi Rồi đúng y hệt luôn trên đây có bức tường tàn hình sao mới không không qua được Ây, khổ Ê, quá Phong ơi, có có cái bộ bối nào mà mình mang vào cái mình thành Superman mà đấm cho vác lũng bức tường được không? Có có cái bộ bối kiểu đó không? À, để tôi xem thử coi, tôi cũng không biết nữa Để lục, để lục, lục kiếm thử nè à. Cái này sao mà đập bằng tay thường được? Để tôi, để tôi Bàn tay lực sĩ tên tên tên tên bàn Ủa. tay lực sĩ ủa là cái gì vậy ui sảm ơi sảm nhìn tôi nè tôi đang đeo cái bao Ủa. tay bàn tay lực sĩ ở trong tay tôi này nhìn nè thấy ghê không ui cái nhìn ngầu vậy ngầu Mà không cái này dùng không sao cái này mà cái này dùng làm làm gì làm gì chứ vấn đề là con chọc dùng làm gì tôi có không biết nữa nhưng mà tôi nghe cái tên của nó là bàn tay lực sĩ cho nên tôi mới lấy nó ra nhưng mà tôi nghĩ cái này sẽ giúp chúng ta có thể khinh được gọi là mấy cái bức tường à đâu tôi thử nha hey. được không <gasps> wow nhìn nè tôi tôi tôi tôi tôi tôi cầm nguyên cái khối hắc điện thạch ở trên tay luôn là sao ơi ghê không ghê không ôi trời ơi được không trời được không trời được không hey. ôi trời luôn <laughs> kìa em nó bắt đầu này luôn hey. trời nè Wow, xịn xịn xịn Chọi nè Ôi hey. Đàn ông chơi tôi Ờ tôi giỡn tôi giỡn Em chơi vui cho tôi cầm thử đi Tôi nè, nè, cầm thử Đó, thử đi thử đi Ôi Ôi xịn quá Trời ơi tay tôi bắt sẵn luôn nè Phong ơi Ui ghê vậy Ui ghê vậy Ê sao tôi chọi không có được Sao mà tôi thấy bà chọi cái bà bay theo cục đó luôn sao Ê <laughs> rồi xong rồi các bạn ơi sammy gọi là không biết sử dụng mũ bói rồi dùng cái đầu gọi là tùm lum tùm la gọi là chọi cái đầu bay theo cục đá luôn các bạn ơi ghê thiệt đâu rồi bà đâu rồi bận bận quá vậy đây coi à, tôi nè cái gì kỳ vậy chọi mà tôi ông chọi tôi dính mặt tôi mà tôi chọi là tôi bắn xuống lava là sao gì kỳ không biết nữa đây coi phong để không không chọi bình thường thấy không Ôi, gì kỳ vậy hả hay vậy thôi thôi ờ, thôi để để để để phong để phong phong khinh ra ờ. phong, <laughs> tự chạy qua chứ bộ tôi có chọi bà đâu ông mà biết né tôi chứ em tính ra có một buổi ông mà biết xài nha biết xài là vô dụng luôn á ờ, đúng rồi bủ bói bữa đôi đem món <laughs> sao bà cứ chạy tôi đứng, tôi đứng góc này mà ông chọi tôi là tôi tư quánh ông nha tôi đứng góc này nha tôi đứng góc này luôn á không làm gì hết trơn luôn á đó đó thi ra thi ra thi ra thi ra thi ra biết gì đâu người. không biết cả nha tôi đang chọi đâu <laughs> đó tôi tôi đứng đây tôi đứng đây tôi, tôi biết gì hết trơn đó ok rồi đó chọi nè <laughs> trời nè mệt quá à tránh ra tránh ra tránh ra rồi tránh ra cái gì tránh ra mệt quá tao đứng bên nè tao đứng bên đây mà ông còn chọi tôi tôi bay vô tư đội ôi trời ơi tôi chọi nó bên ngoài bà bà cái cục đá nó đang bay không bà bà bà con cái cục đá này nó tôi đứng sát đất này mà tôi còn bị chọi đó là cái này là do ông nè cái cục ừ, đá này nè tôi nói cho sam nghe cục đá này nó không có mắt hiểu không sammy tự gọi là tự chạy à. vô cục đá chứ phải cục cục đá nó bay vô người sam đâu vô duyên bây giờ tự nhiên có cục đá có mắt nữa hả đúng rồi đây để phòng để phòng sắp xong rồi nè ờ nè xong rồi nè xong rồi nè có ánh sáng rồi có ánh sáng rồi phong ơi đây wow à! <laughs> tôi ghét ông tôi còn cái kiếm tôi ghét tôi chém không được tôi đâu <laughs> à, xin lỗi xin lỗi thôi được rồi để xem tiếp theo là gì đây ui cái gì đây bức tường bedrock Oh my god Trời ơi nó bắt mình leo như spider man hả Trời mà nó phải spider man đâu mà leo được Ờ không sao sao mà Bà quên mất chúng ta đã có cánh tay lực sĩ đây rồi sao Để tôi Ai Lạch Lạch Lạch Lạch Lạch Lạch gọi là gì ta mạnh nhất trong bay rap mà sao khinh được chắc phải có gì khác không ông ơi dùng bữa Ôi. khác đi chết rồi bây giờ cái bức tường này thôi được để để tôi kiếm thử món búa khác coi ừ. để tôi tôi lấy kiếm tôi khơi đây rồi có rồi nè súng laser hey Bruh trời ơi không không không nè Ủa không nè không nè bất thường người ta cao này ông bắn laser vô làm chi trời tôi bắn cái não ông bây giờ bị cùng nè vậy để để ờ. tôi ê đại bác phá hủy trái đất ai ủa trời ơi không được luôn trời cái ông này em có học vật lý không bình thường mấy cái bức tường cao này bắt mình phải leo lên trời hiểu không nhưng mà cái bức tường này nó cao hết luôn cái này luôn nè nó đâu có chỗ nào để cho mình leo Ủa? lên đâu có thấy không chứ sao ta Ủa, chết Ôi. rồi sam ơi có khi nào ừ? có khi nào không có bủ hối nào có thể vượt qua được cái này luôn không à, không chịu đâu tôi không có ngồi trong nhà tù đâu trời ơi trời tôi không chịu à, mà tôi cũng không muốn ở đây đâu à, à, à. giờ tôi cũng đâu muốn bị nhốt trong này đâu nhưng mà hết bụi bối rồi bây giờ ông ổn với tôi tôi bắn nha ra đầu ông nghe tôi có sống nghe ê từ từ từ từ từ để để để tôi từ từ tôi suy nghĩ à, công ông mũ bối có thể giúp chúng ta thoát ra ngoài đây được không ta mấy bạn ơi mấy bạn có món bụi bối nào hay không mấy bạn thử nói cho phong biết mấy bạn bây giờ mà ông không giúp tôi ra khỏi cái cái nhà tù tí ho này tôi sẽ bắn ông bay cái đất ra khỏi trái đất không ta đâu trời ơi trời bà đang chẻ xuống vô trong cái đầu của tôi á trời rồi rồi thôi Ủa, thôi sao ơi đây là nè thôi thôi được rồi bà đừng bà đừng có chỉ súng vô nách tôi nữa nhọc quá thôi được rồi tôi đã nghĩ được có, tôi đã nghĩ được cái cách khác rồi để tôi mình quá thông minh đập cửa thần kỳ ten ten ten ten trời ơi trời ơi sạch tôi ha. quá là thông minh luôn đó thấy không sam tại sao chúng ta không sử dụng cánh cửa thần kỳ chúng ta thoát ra ngoài đúng không quá đơn giản ơi mà khoan từ sao từ nãy giờ mình không dùng cánh cửa thần kỳ luôn cho nó nhanh tự nhiên mình dùng tùm lum bủ bói chi trời ừ. đúng không sam Ờ ha trời ơi trời do ông ông suy nghĩ tới hiểu không đó chứ tôi tôi nghi nghi tôi nghe tôi định nghĩ cái này tôi nói với ông rồi mà tôi để tôi quay để coi ông có nhớ không thôi hóa ra ông bây giờ mới nhớ xạo, trời xạo, ơi Sao? xạo. Trời, mày đặt đồ thôi rồi để tôi <clears throat> cánh cửa thần kỳ Hãy đưa ta tới làng Hero Team Hay da Ồ, Trời ơi Sam ơi Làng Hero Team Trời ơi Ngôi nhà tương thương của chúng ta đã trở lại rồi Phong ơi Trời ơi may nha. quá Ok rồi. bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thoát khỏi nơi này thôi nào bạn ơi Let's go Cuối cùng thì bọn mình cũng quay trở về được làng Hero Team rồi Mừng quá đóng cửa lại oh. Trời Ôi, ơi, Tết quá Phong ơi Trời ơi, chi làm của mình nè Mà còn ở trong nhà tù nữa Vui quá ơi, Mấy bạn ơi, từ nay là Phong chừa Phong tở đến nhà luôn Phong không bao giờ mà dám sử dụng bủ bói của Doraemon Đem đi phá phách nữa bạn ơi Kiểu này là thế nào cũng sẽ gọi là Bị gặp thêm nhiều chuyện nữa cho mà coi Thôi, tôi mình nghĩ rằng tôi sẽ à không bao giờ tôi khóc nữa Phong ơi, tôi sẽ luôn vui Tôi không bao giờ buồn đó Tôi mà buồn tôi vô nhà tù tôi buồn tưa buồn hơn đó Phong ơi, không dám buồn nữa Không dám buồn Ok, thôi bạn ơi, mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã rất là dài rồi Cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây